Vâng, xin kính chào quý vị khách hàng và nhà đầu tư của VNX tham gia chương trình nhịp thị trường ngày 4 tháng 11 ngày hôm nay. Em xin giới thiệu em tên là Phùng Nguyên là chuyên viên của trung tâm tư vấn đầu tư ở VNDirect và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có anh Nguyễn Văn Linh là chuyên gia phân tích của trung tâm tư vấn đầu tư của VNDirect sẽ giúp chúng ta giải đáp những cái thắc mắc cũng như là câu hỏi về cổ phiếu, cơ hội đầu tư, như là xu hướng ngành hay là diễn biến của thị trường trước khi được bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ khóa học trực tuyến đi trade là khóa học mới nhất của VN Direct như các chị có thể thấy trên màn hình ở đây khóa có thể giúp các nhà đầu tư tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt có hiệu suất hiệu hiệu suất cao ở trên thị trường ờ, các nhà đầu tư có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi tham gia khóa học với cả các chuyên gia phân tích của VN Direct em xin phép được để được link đến ờ, diacademy.vndirect.com.vn để các chị các anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái khóa học mà VNDirect đang uh, hiện hiện đang chạy giúp các nhà đầu tư có thể uh, nâng cao khả năng giao dịch của mình. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là điểm qua lại diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Sau đó là phần nhận định của chuyên gia về diễn biến thị trường, xu hướng của một số nhóm ngành cũng như là một số cổ phiếu nổi bật. Và phần cuối cùng sẽ là phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Em xin phép bắt đầu phần đầu tiên của ngày hôm nay đó là phần điểm qua thị trường như anh chị có thể thấy trên màn hình của em ở trên đây thì vn index hôm nay của chúng ta là đã có một phiên tăng điểm nhẹ tăng 4 điểm để ờ, index lên được mốc 1448 điểm trong ngày hôm nay kết quả ngày hôm nay mặc dù không uh, uh, mặc dù là nhỏ so với ngày hôm qua nhưng vẫn là một mức cao hơn rất là nhiều nếu chúng ta so với cả thời điểm cách đây khoảng một 2 tháng khi mà thanh khoản tiếp tục duy trì ở trên mức 1 tỷ đô một phiên trong hôm nay là index đã đạt đến 27.800 tỷ đồng Phiên hôm nay chúng ta có thể thấy được là có 264 mã tăng, 41 mã tăng chiếu và 186 mã giảm. Tức là chúng ta có thể nhìn rõ ở đây, nếu chúng ta nhìn trên đồ thị của index ở bên tay trái màn hình, chúng ta có thể thấy là áp lực bán xuất hiện khá là mạnh ở buổi sáng ừ. khi chúng ta có thể thấy là index giảm điểm và khối lượng cũng gia tăng lớn để cho thấy được là một số ờ, áp lực bán trên buổi sáng là khá là lớn nhưng sau đó thì đến sau 10 giờ sáng là nhịp uh, bên mua là đã chiếm lại ưu thế khiến cho index là tăng điểm nhẹ nhưng sau đấy thì ờ, bên mua và bên bán khá là rằng co và số này tiếp diễn cho đến một giờ chiều thì lúc đấy là bên mua đã chiếm ưu thế lại uh, nhưng bên bán cũng có lúc đến 2 giờ chiều là họ đã uh, chiếm lại một số, một chút ưu thế uh, khiến cho chỉ số index hôm nay của chúng ta là chỉ đóng cửa tăng điểm 4 điểm để đóng cửa mức 1448 điểm trong ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn vào uh, các nhóm dẫn dắt thị trường thì chúng ta có thể thấy hôm nay cổ phiếu dẫn thị trường tốt nhất lại là một cổ phiếu ờ, midcap cổ phiếu ROS uh, ờ, chứng khoán Tiên Phong Banh với mức đóng góp 1,6 điểm vào ờ, mức tăng chung của index sau đấy là một số các mã ngân hàng khác ví dụ như là BIDV hay là SHB một cổ phiếu chứng khoán khác hôm nay cũng đóng góp rất là tốt và mức tăng của VN Index đó là cổ phiếu BND đóng góp 0,47 điểm và đã tăng chiều ngược lại chúng ta có thể thấy là gas là cổ phiếu đóng góp tiêu cực nhất vào index ngày hôm nay làm giảm 1,46 điểm Ngoài ra thì một số các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trong ngày hôm qua như là Công Thương, Techcombank hay là VPBank là hay là MB, ACB là đóng góp vào cái mức giảm chung của index để cho thấy được là sau khi ờ, tăng mạnh ngày hôm qua thì ngân hàng có một số cổ phiếu đã bắt đầu xuất hiện một chút gọi là rằng co thanh khoản thì như em cũng đề cập ở trước đó là việc thanh khoản hôm nay thấp hơn phiên hôm qua khá là nhiều tuy nhiên chúng ta phải lưu ý việc là hôm qua là phiên thanh khoản lịch sử mặc dù à, nên là cái việc thanh khoản ngày hôm nay duy trì ở trên mức 20.000 tỷ tiếp tục uh, ở mức cao 26.000 tỷ tức là hơn 1 tỷ đô là một điều khá là tích cực đối với cả index nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường ở đây thì chúng ta có thể thấy được là hoàn toàn là buổi sáng là áp lực uh, là bên mua là đã có lúc chiếm như thế khá là mạnh lúc vừa mở cửa nhưng sau đấy thì bên bán bắt đầu chiếm như thế lại mặc dù vậy thì uh, đến sau 10 giờ 20 là bên mua là bắt đầu lại uh, thắng thế xong cả bên bán và xuống này tiếp diễn cho đến hết phiên ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khối ngoại thì chúng ta có thể thấy phiên hôm nay là một phiên ờ, bán dòng nhẹ của khối ngoại khối ngoại bán mạnh nhất ở đây chúng ta có thể thấy là cổ phiếu Pan bán dòng uh, gần 460 tỷ ngoài ra thì SSI cũng bị bán dòng 190 tỷ hay là VRE bán dòng 45 tỷ ở chiều ngược lại thì khối ngoại mua dòng vào Vinhome 61 tỷ Hòa Phát gần 20 tỷ hay là quỹ uh, ờ, ETF VN Diamond 53 tỷ công thương cũng đã mua dòng 68 tỷ trong ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn vào ờ, thống kê thị trường ở đây thì chúng ta có thể thấy hôm nay ờ, một số các cổ phiếu tăng điểm tốt là đến từ nhóm ngành chứng khoán chúng ta có thể thấy đây là cổ phiếu ORS, BSC, CTS hay là không không xuất ở đây là cổ phiếu VND là các cổ phiếu chứng khoán đều tăng trần trong ngày hôm nay để cho thấy được là dòng tiền thật sự là đang chảy vào cổ phiếu dòng chứng khoán Ờ, nếu chúng ta nhìn theo biểu đồ chỉ số ngành ở đây, chúng ta có thể thấy là ngành bất động sản ngày hôm nay có giá trị giao dịch khá là lớn, 4.677 tỷ đồng. Và bất động sản ngày hôm qua là có diễn biến giao dịch khá là tiêu cực, nhưng hôm nay thì một số cổ phiếu bất động sản cũng đã hồi phục khá là tốt. Nhóm tài chính ở đây thì chúng ta có thể thấy là các ngân hàng hôm nay là đã diễn ra áp lực bị à, bị bán khá là mạnh ở một số ngân hàng như là uh, ờ, VPBank hay là Techcombank hay là MB thì chúng ta có thể thấy là giảm điểm nhẹ uh, về mức uh, ờ, 1.570 điểm cho cái chỉ số ngành tài chính này Hôm nay chúng ta có thể thấy là VN30 là trải qua một cái phiên giảm điểm nhẹ, giảm 2 điểm để về mức 1.528 điểm ở đây. Thanh khoản thì cũng thấp hơn hôm qua khá là nhiều khi mà thanh khoản hôm nay của VN30 là chỉ đạt có 8.600 tỷ thôi. Nếu chúng ta nhìn cụ thể thì ờ, hôm nay có cổ phiếu SSI là cổ phiếu tăng điểm khá là tốt tăng 3,1% lên 43 sau đó thì à, BIDV cũng là ngân hàng à, hiếm hoi trong nhóm Vietnambank hôm nay tăng điểm tăng 2,2% hầu hết là các ngân hàng ở trong ờ, nhóm VN30 hôm nay là có phiên giảm điểm sau khi ờ, có một phiên khá là tích cực ngày à, phiên ngày 3 tháng 11 ngày hôm qua ACB là giảm 1% ngày hôm nay HDBank giảm 0,6% hay là MB giảm 0,9% nhóm trụ thứ hai ở trong VN30 là nhóm Vingroup chúng ta có thể thấy là VRE hay là Vinhomes hay là cổ phiếu VIX của Vingroup cũng giảm điểm nhẹ trong ngày hôm nay. Nhóm thứ ba là nhóm thực phẩm đồ uống thì chúng ta có thể thấy là Vinamilk hôm nay tăng nhẹ lên 88.4. Sabeco sau khi là có cái đà tăng rất là mạnh thì đang có dấu hiệu điều chỉnh. Hôm nay giảm 0,5% về 171.8 và Masan là có một phiên tăng khá là tích cực tăng 1,6% để đóng cửa ở mức 147.9 trong ngày hôm nay. Vừa rồi cũng là kết thúc phần tổng hợp thị trường diễn biến thị trường ngày hôm nay của em ạ. Em cũng xin phép được nhận lại mic về à, phần phân tích chuyên gia cho anh Linh. Xin mời anh Linh. À, xin chào anh chị nhà đầu tư. À, rất vui được gặp lại anh chị trong cái à, buổi uh, nhịp đập thị trường trong phiên uh, ngày hôm nay. À, thì bạn Khôi đã vừa chia sẻ với anh chị uh, về cái diễn biến thị trường sau cái phiên giao dịch hôm nay. Phiên ngày hôm nay uh, chúng ta tiếp tục chứng kiến một cái phiên uh, cái thanh khoản uh, trên toàn thị trường khá tích cực khi VN Index uh, duy trì được cái thanh khoản à, gần 28.000 tỷ trong à, phiên ngày hôm nay thì đây cũng cho tiếp tục cho thấy chúng ta thấy rằng là sau một cái phiên à, khớp lệnh cái giá trị giao dịch lớn nhất trong lịch sử thì phiên này tiếp tục duy trì được cái cái cái tài thanh khoản gia tăng ờ, về về góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật trong phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn qua về các chỉ số vn index thì vn index anh chị à, anh chị có thể thấy rằng là chỉ số này à, sau cái phiên à, ngày hôm qua là cái phiên mà giảm cái phiên giảm khá là mạnh ngày hôm qua khối lượng giao dịch gia tăng thì phiên ngày hôm nay chỉ số VN đang hồi phục trở lại tăng 0.3% trong phiên ngày hôm nay thanh khoản thì tiếp tục duy trì ở trên trên mức trung bình của 20 phiên còn mặc dù so với cái phiên ngày hôm trước đó thì giảm khá mạnh thì tăng điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà À, các cổ phiếu mid cap bị chốt và small cap bị chốt lời khá mạnh trong phiên giao dịch kèm qua có những cổ phiếu mà nếu đích tổng chẳng hạn những cổ phiếu bị bán rất mạnh thì phiên uh, giao dịch kèm hôm nay cái thanh khoản chúng ta vẫn tiếp tục duy trì ở trên cái trung bình của 20 phiên nó vẫn là tích cực chứ chưa có dấu hiệu gì cả và nếu ta nhìn uh, uh, về cái góc nhìn về kỹ thuật thì uh, cái mốc uh, 1420 1425 điểm hiện tại nó sẽ là cái vùng hỗ trợ của chỉ số uh, VN-Index khi mà chỉ số đã vượt qua vùng này và đang trong quá trình uh, retest lại cái vùng đỉnh đã vượt do đó thì góc nhìn ngắn hạn của chỉ số ờ, index đến thời điểm hiện tại thì cũng vẫn duy trì ở cái tín hiệu tích cực chứ chưa có cái gì đáng đáng ngại thời điểm hiện tại nhìn sang ờ, nhóm cổ phiếu vốn lớn ờ, vn 30 vn 30 ngày hôm qua là cái phiên chúng ta chứng kiến một cái phiên mà à, khối lượng rất là lớn ở nhóm này đặc biệt là à, là những cổ phiếu ngân hàng rất là tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm qua à, phiên ngày hôm nay thì vn index vn 30 đóng cửa giảm nhẹ 0.2 phần trăm thanh khoản thì cũng ờ, cũng giảm trong phiên ngày hôm nay dưới trung bình của 20 phiên điều này thì cũng cũng dễ hiểu thôi ạ bởi vì ờ, ngày hôm qua là vn 30 30 có cái đã tăng khá là tốt hơn 9 điểm phiên ngày hôm qua trong khi đó thì vn index thì giảm điểm thì phiên ngày hôm nay thì ngược lại vn index tăng điểm thì ờ, vn 30 lại lại lại giảm điểm trở lại và cây thân cái cái cây đến giảm của chỉ số vn 30 ngày hôm nay thì cũng khá khá thấp nhìn về vn 30 thì chúng ta vẫn uh, cái con điểm thì vẫn vẫn không có gì thay đổi khi mà nhóm này vẫn chưa vượt được qua được cái đỉnh ngắn hạn à, trước đó đã tạo tháng 7 đó do đó thì um, nhìn chung các cổ phiếu trong nhóm VN30 đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng à, thì cần duy trì được một cái tín hiệu nó tích cực hơn trong thời gian tới thì khi đó chúng ta mới có thể kỳ vọng được nhóm à, VN30 có thể vượt đỉnh à, ngắn vượt đỉnh đã tạo đợt tháng 7 và tiếp tục một cái xuống tăng giá tức là VN30 nhìn về góc nhìn kỹ thuật về mặt xu hướng thì VN30 vẫn đang trong vùng gọi là không có xu hướng và chúng ta uh, ờ, VN50 chỉ xác nhận là xuống tăng khi mà vượt qua cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó quanh 1.550 điểm của chỉ số viên 30 về các nhóm ngành ờ, chính trong phiên ngày hôm nay thì ờ, nhóm ngành chứng khoán là một cái nhóm ngành rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay có thể kể đến là VD VD là một cổ phiếu chứng khoán mà gần như là mạnh nhất như nếu anh chị có tham gia chương trình thì tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có trao đổi VD là một cổ phiếu đã vượt đỉnh vượt đỉnh sớm nhất trong nhóm uh, cổ phiếu uh, chứng khoán tất nhiên mình đang nói đến cái nhóm cổ phiếu uh, vốn hóa lớn trong trong nhóm chứng khoán và phiên này là phiên mà vn uh, vd đóng cửa mức giá trần có những cái um, lực mua dư mua giá trần trong phiên ngày hôm nay khá là tích cực thanh khoản của cổ phiếu này cũng tiếp tục duy trì uh, tích cực khi mà duy trì trên trung bình 20 phiên uh, vci cũng thế VCI cũng là một cái trạng thái cũng rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay khi mà cổ phiếu uh, tiếp tục duy trì được cái đà tăng à, đà tăng giá trong à, cái phiên giao dịch ngày hôm nay à, cổ phiếu này tăng hơn 5% thanh khoản cũng cũng tích cực trên trung bình 20 phiên FTS là ba cổ phiếu mà chúng ta đã nói đi khá nhiều trong cái um, các uh, chương trình vừa rồi đúng không ạ cổ phiếu này vượt đỉnh và tiếp tục duy trì được cái đà tăng thanh khoản cũng rất là tích cực thì đây đang ra ba cổ phiếu mà khỏe nhất uh, trong nhóm uh, chứng khoán uh, còn uh, SSI SI thì ờ, hôm nay có khá nhiều các nhà đầu tư có hỏi ờ, Linh về việc là tại sao SI lại ờ, lại tăng tăng rất là yếu trong khi các cổ phiếu khác như VD e hay là FTS hay là VCI tăng rất là mạnh. À, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi bởi vì nếu mà nhìn vào góc nhìn về kỹ thuật thì anh chị sẽ thấy rằng là à, SSI đang trong cái vùng tích lũy này. Vùng tích lũy đâu đó từ 38 cho đến vùng giá 45 và hiện tại cổ phiếu này chưa vượt qua được cái vùng giá này. Do đó thì ít nhiều nếu là các nhà đầu tư mà giao dịch thuần góc nhìn về mặt kỹ thuật ý, thì họ sẽ chờ những cái phiên mà nó xác nhận vượt vùng giá à, 45 này thì khi đó cái lực cầu nó vào mạnh ở cổ phiếu này chính vì thế mà à, tại sao những cổ phiếu đã vượt đỉnh trước đó như là VLD, VCI hay là FTS tăng rất là mạnh trong những cổ phiếu ờ, như uh, ờ, SSI này hay rồi uh, ờ, HCM chúng ta nhìn thấy cái đà tăng của nó không được tích cực bởi vì các cổ phiếu này đang giao dịch ở dưới vùng đỉnh trước đó vẫn còn cái cả do đó thì cái lực cầu họ cũng chưa họ cũng sẽ chưa đủ tự tin để họ họ mua vào cái thời điểm mà nó đang sát khá sát cái vùng đỉnh ngắn hạn này đó thì đó là cái lý do tại sao mà những cổ phiếu uh, HCM nó không được tích cực bằng bằng các cổ phiếu đã vượt đỉnh do đó thì uh, trong chương trình này thì các chuyên gia cũng, cũng luôn hướng anh chị tới việc là chúng ta cố gắng lựa chọn những cổ phiếu mà nó khỏe nhất ở trong ngành những cổ phiếu đã vượt đỉnh ngắn hạn để chúng ta tham gia chính là vì cái lý do đó uh, nhóm uh, ngân hàng trong phiên ngày hôm nay uh, thì uh, có điều chỉnh nhẹ để chúng ta chỉ cần nhìn trường hợp của Techcombank Techcombank thì uh, anh chị có thể để ý thấy chúng Techcombank đang có một cái đỉnh ngắn hạn đâu đó quanh vùng giá 54 uh, ờ, và phiên uh, ngày hôm qua cho đến phiên ngày hôm nay cổ phiếu đã chạm cái vùng này và và điều chỉnh thì nó cũng hoàn toàn bình thường thôi cái phiên điều chỉnh của Tech hôm nay chỉ có 0.7% và khối lượng uh, điều chỉnh của Tech ngày hôm nay cũng khá là thấp do đó thì đây là được coi là một cái phiên điều chỉnh hoàn toàn bình thường à, và tích cực nhất ấy, thì Tech có thể điều chỉnh lại và giữ quanh cái vùng giá này một một một ờ, một thời gian thì khi đó nó cái cái có cái phiên mà xác xác nhận cái phiên mà vượt cái vùng uh, vùng năm tư này nó chính là cái điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể giải ngân cho những anh chị nào mà mà đang đang đang đang quan tâm đến cổ phiếu uh, Techcombank tức là chúng ta chờ một vài phiên nó tích lũy quanh cái vùng vùng giá này sau một cây nến mà tăng mạnh này thì một hai phiên nó, nó tích lũy đây và nó có một uh, một phiên xác nhận vượt vùng 54 thì đó chính là cái phiên rất tốt để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cho những anh chị nào mà mà quan tâm đến Vietcombank ở ờ, trường hợp của Bit là trường hợp khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy Bit là là cổ phiếu mà đã có đến 4 ờ, phiên tăng liên tiếp trong đó có những phiên mà cái thân đến của Bit khá là dài và cái khối lượng giao dịch anh chị ờ, lưu ý khối lượng giao dịch trong vài phiên trở lại đây có dấu hiệu gia tăng trở lại khá là tích cực à, thì bit à, nếu chúng ta nhìn về góc độ phân tích kỹ thuật thì bit của chúng ta nếu nhìn dài ra thì chúng ta nhìn thấy vẫn ra một cái, trong một cái vùng gọi là đi ngang này thôi đúng không ạ chưa có một cái cái cái trong khi đó các cổ phiếu khác đã vượt đỉnh hết rồi thì bit đang trong vùng đi ngang này thôi tuy nhiên thì cái trạng thái của bit trong ngắn hạn ở ờ, ờ, thời gian gần đây thì cũng khá đáng quan tâm khi mà chúng ta nhìn thấy cái cái mức độ tăng giá và cái ờ, cái yếu tố của dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại à, thì như hôm trước hôm qua linh có chưa trao đổi với anh chị thì uh, ờ, BIT ờ, đang ờ, xin ý kiến của cổ đông để phát hành tăng vốn, trong đó có phát hành 8,5% để có thể phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cho cổ đông hữu để tăng vốn thì đây chính là một cái cái câu chuyện cũng khá là hấp dẫn của bit trong thời gian tới do đó anh chị nào mà quan tâm đến cổ phiếu bit thì chúng ta có thể quan sát diễn biến cổ phiếu này trong trong một vài phiên giao dịch tới để chúng ta tìm xem có điểm để chúng ta mua vào trong cổ phiếu này không công thương thì phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cái nến đóng cửa của công thương là giảm hơn một phần trăm à, tuy nhiên thì cái khối lượng giao dịch của công thương anh chị nếu anh chị so sánh với trong với những cái phiên tăng trước đó thì nó chỉ à, bằng một nửa nửa khối lượng so với phiên tăng thôi thì phiên giảm hôm nay nó cũng chưa nó cũng chưa có cái gì đó nó nó nó tiêu cực cổ phiếu này cả thêm thêm thêm đó thì cổ phiếu nó có một cái vùng mà trước đó linh trao đổi anh chị đây vùng giá quanh 33 này thì là cái vùng mà cái địch trước đó nó đã tạo hội địch hồi phục để tạo thiết lập một cái đáy sâu thấp hơn thì vùng này sẽ là về cơ về mặt lý thuyết vùng này sẽ là vùng cản của của của công thương trong ngắn hạn do đó thì cái việc cổ phiếu nó điều chỉnh một hai phiên ở vùng này cũng toàn toàn bình thường thôi đó những trường hợp uh, như STB STB thì uh, các cổ phiếu ngân hàng STB chúng ta thấy cũng đang khá là xa cái đỉnh khá xa đỉnh à, và cổ phiếu cũng vừa thoát khỏi được cái vùng uh, đây cái vùng này nó ờ, khó thoát khỏi vùng này thì uh, cổ phiếu điều chỉnh trở lại trong phiên ngày hôm nay khối lượng khá thấp cũng chưa có vấn đề gì ở cổ phiếu này cả và chúng ta có cơ sở chúng ta quan sát thôi thực ra giao dịch nhóm cổ phiếu um, ngân hàng trong um, phiên vừa qua hôm qua là một cái phiên chúng ta khá bất ngờ thực sự là khá bất ngờ với cái sự um, sự sự um, trở lại khá là mạnh mẽ của ờ, cổ phiếu ngân hàng trong phiên dịch hôm qua tuy nhiên chúng ta cần cần cái gì chúng ta cần một cái sự duy trì tức là tiếp tục duy trì được cái đà tích cực trong nhóm banh ở những cái phiên sắp tới thì nó mới có một cái tín hiệu nó nó đáng tin cậy còn nếu mà chỉ một phiên sau đó là cổ phiếu cứ lụi dần cứ giảm dần ấy, thì nó nó không không không không có giá trị nhiều cho mặt thị trường do đó thì anh chị nên quan tâm quan tâm kỹ đến nhóm cổ phiếu ngân hàng trong một vài phiên sắp tới xem cái cổ phiếu nhóm này nó có sớm trở lại thời gian tới không thì nếu mà cổ phiếu này mà sớm trở lại thì thị trường của chúng ta nó sẽ vững hơn rất nhiều Ờ, về nhóm cổ phiếu ngành thép thì à, Hòa Phát, hôm nay chúng ta thấy Hòa Phát có phiên hồi phục à, trở lại, Hòa Phát tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay hơn một phần trăm nhưng mà nhìn về khối lượng giao dịch thì à, khối lượng khá là thấp, đúng không? chúng ta thấy là dưới trung bình của 20 phiên và thậm chí là thấp hơn rất nhiều so với các phiên trước đó. Thì cái phiên hồi phục ngày hôm nay của Hòa Phát thì cũng cũng cũng cũng mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn thôi. Mặc dù về góc về, về góc nhìn là phong nhịp vẫn kỹ thuật nhá Ninh Linh vẫn chia sẻ với anh chị trước đó là cổ phiếu vẫn đang rất là đẹp khi mà đang test lại cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt thôi và cái vùng mà năm năm năm điểm năm năm đến năm sáu này là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá cổ phiếu này xem nó có giữ được vùng này trong thời gian tới không và cái đỉnh ngắn hạn của nó cổ phiếu này đâu đó đang quanh vùng giá 58 tức đang đang giao dịch trong cái vùng giá từ năm năm 55 năm đến năm tám do đó thì anh chị nào mà quan tâm cổ phiếu này chúng ta sẽ quan sát diễn biến trong vùng này để chúng ta chờ cái thời điểm để chúng ta mua vào thôi như trạng thái hoa sen thì uh, Ờ, có tiêu cực hơn thì chúng ta thấy là Hoa Sen hôm nay cũng có hồi phục khối lượng cũng giống hoa Phát là khối lượng hôm nay khá là thấp và cái vùng hỗ trợ ngắn hạn Hoa Sen nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng giá 44 này, này anh chị đó do đó nếu anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu Hoa Sen chúng ta chưa bán ra những cái phiên trước đây này chúng ta có thể ờ, chờ bởi vì chúng ta có cơ sở là cái vùng hỗ trợ trước đó tức là nó nằm trong vùng đỉnh quanh vùng 44 này là cái vùng mà anh chị có thể kỳ vọng là giá nó hồi trở lại thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra trong ngắn hạn hay Nam Kim Nam Kim chúng ta thấy rằng phiên này có phiên hồi phục đúng không ạ? Nhưng mà nhìn về góc độ hồi phục thì uh, Nam Kim nay hồi phục không nhiều so với cái phiên giảm ngày hôm qua và khối lượng giao dịch thì cũng có duy trì gia tăng một chút đúng không ạ? Nhóm thép thì nhìn chung uh, cá nhân linh nghĩ rằng ngắn hạn vẫn đang vẫn khá là là khó để chúng ta có thể dịch ờ, cho nhóm này. Về một vài cổ phiếu trong nhóm bất động sản thì uh, phiên hôm nay các cổ phiếu đều hồi phục trở lại sau một cái phiên giảm mạnh. Nam Long này rồi uh, Đích Tập tuy nhiên thì những cái trạng thái này linh vẫn giữ quan điểm rằng nó chỉ phù hợp những anh chị đang nắm giữ thôi còn chúng ta mua mới ở của nhóm cổ phiếu này thì chúng ta chưa có cái điểm mua vào ngắn hạn nữa à, nhóm cổ phiếu bất động sản khu nghiệp trong đó kinh bắc thì chúng ta đến liên quan chúng ta cho đổi kinh bắc thì phiên này kinh bắc đã bắt đầu test lại cái vùng vùng vùng đã vượt trước đó quanh 1647 thì đây vẫn là một cái trường hợp mà chúng ta có thể uh, quan sát bởi vì sao bởi vì cổ phiếu đã vượt được qua cái đỉnh ngắn hạn trước đó rồi và những cái phiên điều chỉnh sắp tới là cái được coi là quá trình mà cổ phiếu retest lại cái vùng đỉnh thôi cho đó anh chị quan sát cái diễn biến giá của vùng ở cái vùng này để chúng ta cân nhắc có có, có nên mua vào kinh bắc hay không hay là những cái trạng thái như là GVR đúng không? ạ chúng ta vẫn thấy GVR ngày hôm nay là một cái phiên mà vẫn giữ được cái vùng quanh 39 à, đến 40 này thì đây là cái trạng thái mà anh chị cũng có thể anh chị có thể quan tâm SSC SSC thì cái nó chưa có một cái nền giá đâu nhỉ nhá phiên ngày hôm qua là cái phiên mà rất là mạnh và phiên ngày hôm nay thì chắc như này thì cổ phiếu này sẽ cần phải thời gian thôi nhưng nhóm bất động sản công nghiệp thì chúng ta vẫn nên quan tâm đến kinh bắc hoặc là là là, là GVD ờ, tóm lại thì ờ, cá nhân linh nghĩ rằng thị trường của chúng ta ờ, về góc nhìn về mặt kỹ thuật vẫn đang rất là tích cực khi mà cổ phiếu khi mà thị trường chỉ số vn vẫn đóng cửa trên cái mùng 1420 1425 điểm và nếu có thị trường nếu có điều chỉnh trở lại quanh cái vùng này thì nó là cái cơ hội để anh chị có thể uh, lựa chọn các cổ phiếu và linh lưu ý là chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà trong nhóm ngành khỏe trong nhóm tích cực nhé. và những cổ phiếu mà đã vượt đỉnh ngắn hạn để chúng ta tham gia để chúng ta tận dụng cái nhịp điều chỉnh đó để chúng ta uh, mua vào À, chỉ số ờ, VN30 thì có có có tiêu cực một chút khi mà chưa vượt đỉnh uh, ngắn hạn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn nhận uh, theo góc độ tích cực Ờ, nhóm cổ phiếu ngân hàng thì sớm hay muộn thôi ờ, nếu nhóm ngân hàng sớm trở lại thì cái chỉ số vn 30 của ta chúng ta cũng, cũng nhiều khả năng sẽ xác nhận vượt cái mục đỉnh ngắn hạn quanh 1550 để để tiến tới những cái mức giá cao hơn rồi linh vừa có có có trao đổi qua về cái góc nhìn về thị trường như thế thì linh xin phép dành uh, phần tiếp theo cho để trả lời câu hỏi cho anh chị được dạ vâng, em xin cảm ơn phần nhận định thị trường. Thị trường như là một số nhóm ngành nổi bật như anh Linh vừa nói, đó là các nhóm ngành về ngân hàng, thép, chứng khoán, cũng như là bất động sản công nghiệp và bất động sản dân dụng ạ ờ, trước khi mình bước sang phần ờ, hỏi đáp với là chuyên gia thì em xin phép được để lại đường link của trung tâm tư vấn ở dưới đây ờ, với các anh chị có những câu hỏi những thắc mắc về các cội đầu tư hay là về các cổ phiếu cụ thể thì các anh chị có thể truy cập đường link m mi gạch tư vấn viên direct ở đây để uh, mình có thể hỏi đáp trực tiếp về các chuyên gia trong trường hợp mà mình chưa được giải đáp được hết về câu hỏi trong buổi ờ, phân tích kỹ thuật ngày hôm nay ngoài ra thì uh, với những anh chị uh, vừa tham gia với cả chương trình điều đọc thị trường ngày hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ lại về khóa học đi trade của VN Direct để giúp anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch tìm kiếm cơ hội đầu tư giao dịch một cách uh, hiệu quả và hiệu suất cao uh, với các chuyên gia của VN Direct và mình có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi hoàn thành khóa học ạ. Thì em xin phép được để đường link ở phần chat để anh chị có thể tiện theo dõi cũng như tìm hiểu thêm về khóa học. được link đến đi Academy của VN Direct ở đây ạ. Vâng và chúng ta sẽ bước sang phần hỏi đáp với cả chuyên gia thì em xin được bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay đó là câu hỏi của nhà đầu tư Hoàng Anh anh Linh có thể cho biết là cái điểm vào của ASM cũng như là cơ hội đầu tư chung và dài hạn với ờ, ngành thủy sản thì có khả quan không ạ? À, sorry anh chị Linh vừa quên bật mic à, thì uh, chia sẻ với chị một chút là hôm qua chúng tôi tư vấn đầu tư cũng có ừ, trao đổi với ờ, có chương trình dành tọa đàm đầu tư dành cho khách hàng trong đó chúng tôi có trao đổi về nhóm cổ phiếu uh, ngành thủy sản cụ thể là hai cổ phiếu um, là VSC, ANV đối với xuất khẩu cá tra và FMC đối với xuất khẩu của tôm thì cá nhân um, trung tâm tư vấn đầu tư cũng vẫn đánh giá rằng là ngành thủy sản trong quý 4 ấy, nó có khá nhiều cái thông tin uh, để hỗ trợ ví dụ như là giá cá tra đang có đang trong cả một cái quá trình hồi phục trở lại cái thứ hai là những cái giá vận tải biển đã suy giảm trong cái thời sau một cái thời gian tăng khá nóng trong thời gian vừa qua và cái thứ ba là những cái thị trường xuất khẩu như là mỹ hay là một vài quốc gia như eu cũng đang dần mở cửa trở lại và nó nó giúp cho cái cái kỳ vọng vào cái xuất khẩu của ngành thủy sản khá tiềm năng trong quý 4 và và đầu năm sau à, về cổ phiếu ASM thì anh có hỏi về ờ, về về um, phân tích cơ bản đúng không ạ thì linh chia sẻ một chút về ờ, chúng ta sẽ nhìn qua về ờ, góc nhìn về cổ phiếu này à, cơ tư bản ờ, đây chị có thể vào trang đi stock để chúng ta kiểm tra cái cái yếu tố cơ bản của phiếu này đây ASM anh chị thấy rằng EPS 2000 chỉ số P/E là 8 ROE khá thấp đúng không ạ ROE chúng ta chỉ hơn 6 phần trăm thôi đấy về uh, ờ, relating chỉ có 2,6 điểm thôi thì nếu mà chúng ta nói về góc ờ, về về các cổ phiếu gọi là cơ bản trong nhóm này thì linh nghĩ rằng ANV hay là VSC chính là hai cái cổ phiếu mà nó nó có cái yếu tố cơ bản vượt trội hơn rất nhiều rồi đây anh chị thấy rằng là đây ROE của um, Vĩnh Hoàng 10, gần 15% EPS 4.000 và cái điểm ở đây chúng ta có điểm 4 này đó thì ờ, về cơ bản của SM thì linh cũng không không không không rõ lắm về về cái ờ, cơ bản lúc này bởi vì là đây nó đang là một tập đoàn và nó thì bên cạnh cái yếu tố về mặt thủy sản thì họ còn còn có thêm những yếu tố về mặt ờ, bất động sản các thứ nữa do đó thì ờ, để đánh giá thuần về về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này thì linh sẽ sẽ xin phép được đưa ra cái góc nhìn về mặt kỹ thuật thì ở đây chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đang có một cái đỉnh ngắn hạn đâu đó quanh vùng giá 21 hai vùng trước đó cổ phiếu đã tạo đầu năm 2021 và cái vùng mà đỉnh trước đó đã vượt qua bây giờ nó đang sẽ là một vùng hỗ trợ rất là tốt của của ASM đâu đó quanh vùng giá 17 17.5 cái phiên ngày hôm nay là cái phiên mà chúng ta thấy có một cây nến cho thấy các phản ứng giá của của ASM tại vùng hỗ trợ này khi mà cây nến rút chân và mặc dù khối lượng giao dịch của không không thực sự là tích cực nhưng ta tạm thời đến phiên hôm nay chúng ta thấy rằng cái vùng hỗ trợ này đang đang được giữ vững đúng không ạ do đó thì à, nếu anh chị nào mà muốn giao dịch cổ phiếu ASM này thì chúng ta sẽ chờ cái cái diễn biến tiếp theo ở cái vùng giá này bởi vì sau một cái phiên giảm mạnh thì một cái phiên hồi phục ngày nay thì nó hoàn toàn là dễ hiểu thôi à, do đó thì nó sẽ không sớm tức là nó cổ phiếu sẽ không không nhanh để mà mà trở lại được cái nhịp tăng đâu anh chị thì um, trở lại nhịp tăng thì nó sẽ phải là một cái nến ví dụ như là cái nến của ANV ngày hôm nay này, anh chị thấy không ANV này anh em cứ nến chúng ta thấy rằng thứ nhất là gì ạ bao bao chọn toàn bộ cái, cái nến giảm ngày trước khối lượng gia tăng tăng mạnh và tăng hơn cái, cái khối lượng giảm ngày sau thì đây là một cái phiên cho thấy rằng ANV này có cái phiên ngày hôm qua chỉ là một cái phiên gọi là tai nạn theo cái thị trường chung thôi còn phiên nay ngày hôm nay cổ phiếu này đã lấy lại toàn bộ cái cái cái nhịp tăng thì chính vì như thế chúng ta mới có thể kỳ vọng cái cổ phiếu này nó sớm trở lại đúng không ạ và chúng ta cũng nhìn thấy nó test lại đúng cái vùng đỉnh trước đó đã vượt và đây là một cổ phiếu mà trung tâm tư vấn đầu tư đã khuyến nghị anh chị mua vào đâu và đến hiện tại thì vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này đó thì quay trở lại với ASM thì đó thì uh, quan điểm của Linh là cổ phiếu đang test lại cái vùng giá 17 17.5 đó anh chị có thể nếu mà mua vào chúng ta có thể quan sát cái vùng này để chúng ta cân nhắc chúng chờ một tín hiệu xác nhận trở lại thì vùng giá này để chúng ta mua vào cho cái giá mục tiêu chúng ta đâu đó quanh vùng giá 21 đến 22 còn trường hợp anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu này chúng ta tiếp tục chúng ta có cơ sở chúng ta nắm giữ đồng thời chúng ta sẽ quan sát cái vùng này nếu vùng này nó bị vi phạm trường hợp anh chị nắm giữ ấy, và vùng này nó bị vi phạm nó bị phá vỡ vùng này, này thì khi đó anh chị nên cân nhắc bán ra bởi vì là khi đó nó, nhiều khả năng cổ phiếu nó sẽ về lại những vùng hỗ trợ thấp hơn đây đâu đó quanh 14 14.5 thì đó là cái chia sẻ góc nhìn về à, cổ phiếu SM của Linh Vâng, tiếp theo ờ, chúng ta có câu hỏi về nhận định xu hướng và diễn biến của hai mã PAN và NAB. PAN thì à, nếu anh chị à, check thông tin thì PAN gần đây có khá nhiều cái tổ chức ờ, ngoại đăng ký bán ra liên tục đăng ký bán ra của phiếu ban này à, và ngày hôm qua thì có cái SI cũng đăng ký bán ra phiếu ban thì không biết là cũng không linh cũng không rõ là cái cái hoạt động à, bán của ban này nó có hoặc tổ chức này nó có uh, cái gì đằng sau hay không hay nó chỉ là đơn thuần chỉ là một cái hoạt động mà nó chuyển đổi trao tay từ à, từ nhóm này sang nhóm kia thôi thì đó là cái cái thông về thông tin của ban à, còn về góc nhìn phân tích kỹ thuật ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng là pan hiện tại là đang có cái vùng đỉnh ngắn hạn đâu đó quanh vùng giá 36 này là cái vùng mà trước đó đã tạo đầu năm 2021 này à, và cái diễn biến của pan ở thời gian gần đây sau khi mà à, vượt qua được cái vùng à, vùng vùng vùng đỉnh đấy này cái vùng này này cái vùng mà mà mấy lần là pan đã không vượt qua phía này đã đã vượt qua và ngày hôm nay là cái phiên mà chúng ta thấy một cái cây nến rất là tích cực nếu nhìn thuần về góc độ nến chúng ta thấy một nến rất là tích cực khi mà à, đã có thời điểm pan giảm rất là sâu nhưng mà cuối cùng thì cổ phiếu đã lực lực, cầu đã xuất hiện và đẩy cổ phiếu uh, tăng trở lại và nếu so với đến ngày hôm qua thì gần như là là chúng ta nhìn cái độ nến cộng hai nến vào thì gần như là không ảnh hưởng gì được bởi thị trường xong phiên ngày hôm qua khối lượng giao dịch cũng khá là lớn trong ngày hôm nay ta thấy 21 triệu khớp lệnh ngày hôm nay thì uh, anh uh, anh chị có thể check lại thông tin xem là cái pan này họ ấy bán ở trên sàn hay là họ bán không qua thuận chúng ta có thêm thông, thông tin về về khi giao dịch cổ phiếu này à, còn về ờ, góc nhìn về kỹ thuật thì, thì ban đang đang khá là tích cực à, cho góc độ ờ, về về về mặt giao dịch à, và cái vùng đỉnh sẽ là cả sẽ nằm ở đâu đó quanh vùng 36 à, và với cái phiên tích cực phiên rất là tích cực ngày hôm nay thì nếu anh chị nào đang có cái um, nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta có cơ sở chúng ta tiếp tục nắm giữ còn anh chị mà mua mới thì chúng ta sẽ quan sát thì quan sát ở những cái vùng giá này trong một vài phiên sắp tới để chúng ta tìm cái thời điểm chúng ta có thể chúng ta cân nhắc chúng ta mua vàng chúng ta hạn chế mua đuổi những cổ phiếu này bởi vì cái đỉnh ngắn hạn cổ phiếu nó khá gần quanh vùng 36 nếu chúng ta mua cái vùng giá nó nó cao quá thì cái cái tỷ gọi là cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro chúng ta ở cái vùng giờ thời điểm này tại nó không được hướng dẫn sau đó thì anh chị nên chờ một cái cái nhịp mà phiếu nó nó nó cân bằng tạo cái điểm cân bằng sau một cái phiên bị bị ảnh hưởng bởi thị trường ở đây thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta à, mở vị thế mua mới cho cổ phiếu này nếu mà anh chị đang cân nhắc ừ, muốn mua vàng à, về cổ phiếu um, ờ, NAB à, ờ, các cổ phiếu top dưới của ngân hàng trong đó có NAB hay là một vài cổ phiếu như uh, ờ, VAB đó thì uh, cũng khá là tích cực trong trong trong một vài phiên dịch gần đây NAB thì anh chị thấy rằng là uh, cổ phiếu này khi mà tạo được sau khi tạo thành công cái vùng vùng vùng đáy này đã đã vượt tăng trở lại và cái vùng vượt qua được cái vùng vùng đỉnh này thì uh, cá nhân linh nghĩ rằng góc nhìn về mặt uh, kỹ thuật ở cổ phiếu này chúng ta thấy rằng thứ nhất đang có cái dấu hiệu của dòng tiền đang đang quay trở lại phiếu này khi mà à, cái khối lượng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại trong à, hai phiên gần đây. Ờ, tuy nhiên thì à, cũng giống như các cổ phiếu ngân hàng khác thì cổ phiếu này vẫn đang trong nếu chúng ta nhìn về mặt à, dài một chút ấy, chúng ta vẫn nhìn là đang trong một cái vùng sideways thôi. Từ đầu tháng 7 đến thời điểm đầu tháng 6 điểm hiện tại thì đang vẫn đang trong vùng sideways thôi chứ chưa có cái gì đó nó nó nó tích cực về mặt xu hướng của cổ phiếu này cả do đó thì đặc biệt là cổ phiếu này để giao dịch ở trên sàn à, upcom nó biến động nó khá khá mạnh và nó cũng là một những cái cổ phiếu mà yếu tố cơ bản nó cũng không không không không được sự vượt trội so với các cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng à, do đó thì nếu mà anh chị à, giao dịch cổ phiếu này thì chúng ta tất nhiên ở thời điểm hiện tại này, chúng ta thấy là trước mắt nó sẽ có cả đâu đó khá gần quanh vùng giá 23.5 đến 24 này và thời hiện tại thì kênh đến ngày hôm nay là kênh đến mà cho thấy rằng là có một cái sự à, tham gia của bên bán ở cái vùng này rồi đẩy cái giá cổ phiếu giảm xuống hiện tại cái vùng 22 này là cái vùng mà trước đó ba lần hai lần cổ phiếu không vượt qua được bây giờ nó đã trở thành cái vùng vùng, vùng hỗ trợ ngắn hạn của cổ phiếu này sau đó anh chị có thể quan sát cái diễn biến giá cổ phiếu này quanh cái vùng giá 22 này 21.5 đến 22 này để chúng ta chờ xem là có một cái tín hiệu gọi là tích lũy hay một vài phiên mà mà mà cổ phiếu nó nó tích lũy ở vùng này không và nó chờ một cái tín hiệu xác nhận trở lại để chị tham gia thì cái, nhìn thuần về góc độ kỹ thuật thì đây là một cổ phiếu cũng cũng cũng cũng khá là ổn về mặt về về mặt kỹ thuật và khi mà chúng ta mua vào vùng đấy thì tất nhiên chúng ta sẽ phải kỳ vọng những cái nó mục tiêu nó xa hơn đó lên cái vùng đỉnh quanh vùng 26 này thì đây là một cổ phiếu ờ, góc nhìn thuần về mặt kỹ thuật cũng khá là khá là ổn anh chị cũng có thể quan sát cái vùng 21.5 đến 22 trong một vài phiên sắp tới để anh chị chờ xem có một cái ờ, tín hiệu để chúng ta giao dịch ở vùng này không vâng tức là chúng ta có câu hỏi liên quan đến nhận định cho các cổ phiếu Hòa Phát, FPT và SLS thì lúc nãy anh Linh cũng đã còn nói qua về ngành thép nói chung và Hòa Phát nói riêng rồi. Anh Linh có thể cho nhà đầu tư nhận định về cổ phiếu FPT và một cổ phiếu chứng khoán SLS không ạ? À, về SLS SS anh chị thấy rằng là cổ phiếu này cũng đã phiên ngày hôm nay thì cũng đã chính thức uh, ngày hôm qua chính thức vượt cái đỉnh rồi chúng ta nếu tính ta đỉnh đỉnh cao nhất thì ngày hôm nay nên là cái phiên mà mà cổ phiếu chính thức vượt qua vượt qua đỉnh thì rõ ràng cái trạng thái ngắn hạn khi một cổ phiếu đã đã vượt đỉnh ngắn hạn và khối lượng giao dịch cũng có cái dấu hiệu gia tăng trở lại trong à, năm phiên giao dịch đến đây thì đây cũng đang tiếp tục là một cổ phiếu chứng khoán mà có tín hiệu rất là tích cực à, do đó thì chúng ta đã đã đã cổ phiếu đã đóng cửa xác nhận vượt vùng này rồi thì linh nghĩ rằng anh chị có thể chờ một hai phiên tới nếu nó nó có nó có một trong một hai phiên à, điều chỉnh ở vùng vùng giá quanh vùng giá đỉnh này 42 này thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mở mua vào cho cho cổ phiếu này được khi cổ phiếu đã đã chính thức vượt đã chính thức vượt được đỉnh ngắn hạn rồi thì đây là một cổ phiếu cũng cũng cũng khá đáng quan tâm trong cái nhóm ờ, cổ phiếu ờ, chứng khoán bởi vì là NSS thì trong lịch sử cổ phiếu này có tính đầu cơ khá cao chị thấy là những cái nhịp mà cổ phiếu NSS tăng giá này nó cũng khá là mạnh cổ phiếu này thường thường, là có một trong cổ phiếu cũng khá là ưa thích của và các nhà đầu các nhà đầu cơ khi giao dịch cái nhóm cổ phiếu chứng khoán bởi vì là cái mức độ biến động của cổ phiếu này nó khá lớn họ ờ, thì anh chị có thể quan tâm quan sát thì một trong hai phiên tới đâu đó quanh giá môn hai này 42.5 nếu mà nó có có điều chỉnh trở lại quanh mục giá này thì anh chị có thể cân nhắc anh ừ. chị mua vào bởi vì nhìn chung nhóm chứng khoán vẫn đang rất là tích cực FPT thì à, đây FPT chúng ta thấy vẫn là cổ phiếu này vẫn nếu mà nhìn chung thì cổ phiếu này nó vẫn đang giao dịch trong một cái vùng cái vùng à, giá mà nó khá là đây ngắn hạn là vùng này đang cái vùng quanh 94 95 đang là vùng hỗ trợ cổ phiếu FPT trước đó nó tạo một cái vùng à, đáy đây và sang đỉnh hiện tại thì nhìn về cái nến giao dịch của FPT trong ba phiên giao dịch gần đây anh chị thấy rằng cái thân nến nó khá là nhỏ đúng không ạ cho thấy cái mức độ gọi là giao giao à, động cổ phiếu này trong à, một vài phiên gần đây nó khá là thấp khối lượng giao dịch chúng ta thấy cũng có sự sụt giảm so với trung bình của 20 phiên nên là ngắn hạn mình đang nhìn thấy là dòng tiền nó đang không có sự gọi là không dành cái sự quan tâm cho cái nhóm à, cổ phiếu này à, do đó thì nếu anh chị nào mà view theo uh, ngắn hạn ấy, thì linh nghĩ rằng anh chị nên lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó hút được dòng tiền để chúng ta tham gia để chúng ta tối ưu hóa cái cái đồng vốn của mình À, còn về à, nếu mà nhìn thuần còn về nhìn thuần ở góc độ góc nhìn và kỹ thuật ý, thì FPT vẫn chưa có một cái, chưa có một tín hiệu bất kỳ xấu bất kỳ của phiếu này cả vẫn đang bám trend rất tốt đặc biệt là rất tôn, tôn trọng cái ngưỡng trung bình của động còn 50 phiên à, và chưa có một tín hiệu gì trong ngắn hạn à, để ờ, phải gọi là tiêu cực của phiếu này cả à, tuy nhiên thì cổ ừ, phiếu này nó phù hợp cho cái góc nhìn về mặt chung và dài hạn hơn anh chị nắm giữ hơn anh chị à, giao dịch trong ngắn hạn được cái này khi chúng ta nhìn thấy xung lực và thứ hai là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư ở thời điểm này dành cho cái cổ phiếu FPT nó cũng không được sự lớn đó thì à, đó là chia sẻ của, của Linh về cổ phiếu FPT Dạ vâng, em xin cảm ơn uh, chia sẻ về cổ phiếu FPT của anh Linh vừa xong ạ. Uh, tiếp theo thì em muốn uh, hỏi câu hỏi tiếp theo cho anh Linh đó nhà đầu tư muốn hỏi anh Linh nhận định về chiều mua mới cho OCB và OI. Thì uh, như em được biết thì OCB cũng đã được trung tâm tư vấn khuyến nghị mua vào giá 27 thì liệu thời điểm này có phải là thời điểm thích hợp để gia tăng tỷ trọng với cả OCB hay là mua mới không ạ? đúng như là khu vừa trao, trao đổi với anh chị thì OCB trung tâm ờ, tư vấn đầu tư đã khuyến nghị đây nếu anh chị nào mà mà mà mà dành cho những chị nào mà chưa biết ấy, thì ờ, ở trên cái bảng giá của của Vinarec ở đây có phần tab ý tưởng giao dịch này thì anh chị click chuột trái vào đây anh chị sẽ thấy cái ý tưởng giao dịch hiện tại mà trung tâm tư vấn đầu tư đang khuyến nghị À, thì đây uh, cái ý tưởng giao dịch ờ, sẽ cung cấp cho anh chị những cái góc nhìn những cái cơ hội giao dịch trong ngắn hạn anh chị có thể lựa chọn đồng thời những cái tất cả những cái cổ phiếu này thì là được lựa chọn dựa trên một cái trị lý giao dịch anh chị có thể kích vào đây để anh chị đọc cái trị lý giao dịch của của à, qua cái phương pháp này à, và đây anh chị nhìn thấy không ạ OCB thì chúng tôi đã có khuyến nghị à, mua vào từ giá 27 à, với một kỳ vọng giá 32 và đến hiện tại thì cổ phiếu này đang đang lãi được gần hơn 5% hay ANV đang lãi được tầm 14% Phước Hòa cũng là một cổ phiếu tôi đã khuyến nghị trước đó đã gần 15% thì đây anh chị có thể vào đây anh chị để anh chị tìm kiếm cho mình những cơ hội giao dịch ngắn hạn rồi chia sẻ thêm về cổ phiếu OCB thì anh chị thấy rằng là sau một cái phiên vượt cái vùng giá à, 27.5 cái vùng mà trước đó nó đã đã hai lần chạm vào bật trở lại thì cổ phiếu này là có phiên vượt rất là tích cực khối lượng giao dịch tăng mạnh đúng không ạ phiên ngày hôm nay cổ phiếu có điều chỉnh trở lại mức điều chỉnh này khá là thấp chỉ có một phần trăm thôi tức là tầm hơn hai like hai ba like thôi thanh khoản cũng thấp thì phiên điều chỉnh này là phiên điều chỉnh hoàn toàn bình thường thôi chứ chưa có một cái cái gì đáng ngại cái việc này cả do đó thì à, nếu anh chị muốn quan tâm về OCB thì anh chị có thể cân nhắc à, trong một vài phiên sắp tới nếu cổ phiếu nó có điều chỉnh trở lại quanh vùng giá à, 27.5 đến 28 này còn tầm nửa cái nến tăng hôm trước này này anh chị có thể cân nhắc anh chị à, mua vào cổ phiếu này được vì đây đây đang là một trong những cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi mà mà mà đã xác nhận vận đỉnh bên cạnh những cổ phiếu như là Tiên Phong Banh đúng không ạ à, tiếp theo về cổ phiếu um, cổ phiếu gì cô nhỉ Oi Oi thì hôm qua cũng có trao đổi với anh chị đúng không ạ? Hôm qua cũng có trao đổi với anh chị vì anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu Oi. Thì Oi uh, ờ, sau khi mà đã vượt cái vùng uh, vùng vùng uh, vùng địch trước vùng vùng đó đây vùng này chúng ta để ý rất nhiều lần đến bốn năm lần liên tiếp cổ phiếu vượt vùng này và đều giảm ngược trở lại đúng không ạ? Thì phiên ngày hôm trước đã có một phiên mà đóng cửa vượt hẳn lên trên cái cái vùng này với khối lượng giao dịch rất là lớn và cực kỳ dứt khoát mặc dù cái cái nến tăng này của nó được gần gần 8% thì sau đó cái phiên ngày hôm qua này anh chị ý cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà thì uh, cổ phiếu này bị bán giảm 3,5% khối lượng gì cũng không thực sự lớn nếu chúng ta so với cái cái mặt bằng của cái phiên cái phiên tăng điểm cái phiên vượt đỉnh thì phiên ngày hôm nay đang đang đang quay trở lại test cái vùng này test cái vùng đỉnh này, quanh 16 đến 16.5 này do đó thì đây đang được coi là cái vùng mua tiềm năng của cổ phiếu oi cho anh chị nào mà đang chưa có cổ phiếu này hay là đang muốn mua cổ phiếu này à, và tất nhiên thì chúng ta vẫn phải chờ cái diễn biến um, giá cổ phiếu ở cái vùng này thôi chứ chúng ta chưa nên mua vội cái vùng 16 16 năm này anh chị nhá anh chị sẽ chờ một cái tín hiệu giá nó tích lũy ở đây hoặc nó ra chờ một cái tín hiệu nó xác nhận này ví dụ nó vượt tăng trở lại này mà một cái nến uh, xanh này, này tăng trở lại ở đây thì chị có thể mở mua vào cho cổ phiếu này và khi đó chị đặt cái cắt lỗ của mình đâu đó quanh dưới vùng 16 này anh chị cắt lỗ dưới vùng 15.5 16 anh chị cắt lỗ thì khi đó cái cái cái um, điểm mua của mình nó cái mức rủi ro nó khá là thấp cho cổ phiếu phố oi này đây là một việc cũng cũng rất đáng quan tâm ờ, trong các phiên sắp tới tuy nhiên chúng ta nên uh, quan sát diễn biến giá mà chúng ta chưa nên vội mua anh chị nhé Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Quang Huy có câu hỏi về xu nắm giữ cho BSR và Techcombank. Nói trước về Techcombank đi. À, Techcombank thì cá nhân Linh cũng vừa trao đổi với anh chị đây thì chúng ta ở ở vùng này chúng ta thấy cổ phiếu đang có một cái phản ứng giá ở, ở ờ, quanh 1.54 bằng một phiên giảm nhẹ ngày hôm nay chỉ 0.7% thôi thanh khoản cũng khá là thấp là điều hoàn toàn dễ hiểu sau một cái phiên tăng à, tăng ngày hôm qua thôi à, do đó thì à, chúng ta hoàn toàn có cái cái cái cơ sở chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này thôi trong một vài phiên sắp tới có thể nó sẽ điều chỉnh lại một chút à, về vùng giá đâu đó quanh vùng giá 52 52.5 là chuyện hoàn toàn bình thường thôi nó nó nó nó test lại cái vùng này thì cũng là chuyện, chuyện hoàn toàn bình thường thôi không có vấn đề gì cả à, và nếu mà à, cổ phiếu này à, mà giữ được vùng này và và, và tăng trở lại vượt trên vùng giá 54 ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể gia tăng thêm vị thế ở hướng này ở cái phiên mà khuyến nó vượt vùng giá 54 đặc biệt là anh đang anh chị đang có vị thế sẵn rồi thì phiên vượt 44 này là cái phiên mà mà chúng ta có có cơ sở chúng ta gia tăng vị thế và cái vùng mà tích lũy quanh vùng giá này này càng càng à, một vài phiên ấy, càng lâu một chút ấy, thì à, cái phiên cái phiên mà nó break out này cái mức độ tin cậy của nó càng cao đó thì đó là cái cổ phiếu đầu tiên anh chị hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ đối với Tiêm Banh à, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu BSR BSR chúng ta thấy rằng là sau khi vượt cái vùng này vượt cái vùng à, vùng vùng à, vùng địch trước đó của của, của BSR đâu đó quanh vùng giá 22 này, thì đã có một cái nhịp tăng khá là tốt lên lại vùng giá 25 và cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường chung khi cổ phiếu giảm 4% à, cái uh, thanh khoản phiên bán đó cũng không thực sự lớn nếu chúng ta nhìn cả một cái đoạn nhịp tăng này cái thanh khoản những cây tăng cái nến tăng giá nó khá là lớn đúng không ạ nó cần gấp đôi gấp rưỡi trung bình 20 phiên còn những cái phiên giảm điểm này, điều chỉnh giảm này thanh khoản đều khá là nhỏ nhỏ hơn trung bình 30 phiên cho thấy cũng chưa có một cái, cái áp lực gì bán ra ở, cổ phiếu này trong ngắn hạn cả à, phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã không được tích cực bằng khi mà cổ phiếu uh, giảm tức là giảm nhẹ 1,7% nên là cũng dễ hiểu khi mà cái giá dầu ngày hôm nay nó cũng giảm khá mạnh đúng không cái giá dầu cũng giảm khá mạnh ở phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu như là gas này chúng ta nhìn thấy gas cũng bị ảnh hưởng gas hôm nay cũng giảm hơn 2% PVD rồi PVD là tích cực PVS Vâng PVS hôm nay thậm chí cái phiên có PVS này khá là tiêu cực có PVS hôm nay thì BSR trạng thái của BSR thì nó cũng vẫn chưa có cái gì đáng đáng đáng phải phải phải lo lắng cổ phiếu này cả à, thì khi mà anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì có một cái vùng đây này cái vùng à, cái chân đến của những cái cây à, mà trước đó điều chỉnh này cái vùng đâu đó quanh cái vùng 22.5 à, cho đến 23 là cái vùng mà anh chị hoàn toàn có thể có thể cân nhắc là đặt cái vùng ờ, cái cái cái dừng lỗ của mình quanh vùng giá này nếu mà nó vi phạm thì anh chị ờ, anh chị cân nhắc anh bán chị bán ra thôi còn ở thời điểm hiện tại thì chị hoàn toàn có cơ sở để chị tiếp tục chỉ nắm giữ cổ phiếu này thôi và cái giá mục tiêu như linh chia sẻ trước đó thì nó đâu đó nó nằm quanh vùng 26 này thôi đó thì theo Fibonacci nằm ở vùng 26 này thôi cổ phiếu nó vẫn giữ được trung bình của 20 phiên rất là tích cực nên là anh chị cũng chưa uh, chưa chưa cần phải có lo lắng đối với cổ phiếu này. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Ngọc Quyền uh, muốn được tư vấn với uh điểm mua cho các cổ phiếu NT2 và MSR MSR hôm trước Linh có cũng có trao đổi với anh chị đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái à, cái vùng à, cái vùng 26 này, cái vùng đỉnh gọi là đỉnh lịch sử của cổ phiếu này. À, chúng ta cứ nghĩ rằng cái phiên này hôm nay cái phiên đợt trước cái phiên mà vượt giá 26 là cổ phiếu đã chính thức gọi là xác nhận mà tuy nhiên sau đó thì cổ phiếu đã bị bị giảm quá mạnh anh chị nhìn thấy bốn phiên liên tiếp cổ phiếu bị giảm và bốn phiên liên tiếp chúng ta chứng kiến là cái giá đóng cửa còn các phiên sau đều thấp hơn các phiên trước đặc biệt là phiên ngày hôm hôm trước là cái phiên uh, giảm 4,6% phiên giảm rất là mạnh đúng không ạ chúng có khối lượng giao dịch và phiên ngày hôm nay là cái phiên mà đang có sự hồi phục trở lại khối lượng cũng chưa không được sự tích cực cho lắm khi mà cũng khá là nhập đúng không ạ à, thì uh, rõ ràng nhìn cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của cổ phiếu MSR này đâu đó nó nằm quanh giá 24 này chị nhé quanh giá 24 này à, thì với một cái cái việc mà cổ phiếu nó có những cái bốn phiên giảm điểm liên tiếp như này có khối lượng thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta chờ đợi những cái vùng giá nó có quanh 24 này cái vùng mà chúng ta có thể chờ để mua tiềm năng ở vùng giá này thôi Chứ còn ở cái vùng lưng chừng này thì linh nghĩ rằng là chúng ta cũng chưa chưa chưa nên làm gì cả chúng ta cũng vẫn chờ để cái vùng giá nó thấp hơn để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vàng trong phiếu này thôi và đặc biệt là cổ phiếu này chị thấy rằng là trong lịch sử cổ phiếu này giao dịch ngắn hạn ấy, nó khá là khó đúng không ạ chúng ta nhìn thấy rằng lần đầu tiên dụ một nhịp mà nó nó tăng giá lên à, đây từ đây lên sau đó này trả lại rất là rất là mạnh trả lại gần như là gần hết luôn đúng không ạ hay là cái nhịp này như thế ngồi lên đây sau đó trả lại hết nên là nếu mà chúng ta nhìn về cái lịch sử của phiếu này giao dịch trong ngắn hạn này thì chúng ta thấy rằng là khá là khó để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trong ngắn hạn ở cổ phiếu này khi mà nó giao dịch ngắn hạn nó khá là biến động khá là sốc đúng không ạ ngay cả nhịp này cũng thế hoàn toàn có thể nó về lại như vụ này thôi đúng không ạ là chỉ do đó thì anh chị cũng cần phải lưu ý một chút khi chúng ta giao dịch chúng ta cần kiểm tra lịch sử cổ phiếu xem là cái giao giao dịch trong ngắn hạn cổ phiếu trong lịch sử nó có thực sự là là là ổn định hay là nó biến động khá là mạnh để chúng ta có thể uh, lựa chọn những cái điểm mua làm sao cho nó nó quản trị được cái rủi ro của mình đúng không ạ thì như biết rồi như OMS rồi thì anh chị có thể chờ những cái vùng giá 24 để chúng anh chị cân nhắc xem là chúng ta có có thể mua vào cho cổ phiếu này trong ngắn hạn hay không bởi vì cái đỉnh 27 này 26 27 này cái vẫn là cái vùng cái vùng khá là cứng của cổ phiếu này trong ngắn hạn khi mà hai lần cổ phiếu đã đã không vượt vượt qua ở đây và giảm trở lại ờ, à, về NT2 thì uh, NT2 là một cổ phiếu mà cũng uh, nhiệt điện điện, điện khí vừa rồi cũng khá là, là là tích cực trong cái cái nhịp vừa rồi thậm chí là chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã đã đã chạm được cái đỉnh đang chạm được vùng đỉnh này và đang uh, điều chỉnh giảm trở lại đúng không ạ thì cái phiên điều chỉnh cái điều chỉnh giảm của nới thứ hai khi mà chạm vùng đỉnh này thì nó cũng là hoàn toàn à, hoàn toàn bình thường hoàn toàn dễ hiểu thôi thì cái vùng uh, cái vùng hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu này nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng giá này đó đang là cái vùng này À, tuy nhiên thì chúng ta quan sát cái diễn biến giá của của NT2 trong trong một vài phiên gần đây chúng ta thấy xuất hiện liên tiếp những cái phiên giảm điểm. Và ngày hôm qua là cái phiên cũng giảm 2,2%, à, ngày hôm nay thì cũng không thực sự cổ phiếu cũng không có sự hồi phục khi mà đóng cửa như thấp nhất phiên. À, do đó thì à, do đó thì nếu anh chị nào mà đang à, đang đang muốn mua vào cổ phiếu NT2 này thì chúng ta cái vùng này cái vùng quanh quanh à, vùng mới linh vẽ trên này nữa anh chị này là cái vùng mà chúng ta sẽ chờ rồi chờ tín hiệu phản ứng giá ở, ở vùng này để chúng ta chúng ta cân cân nhắc là chúng ta có có nên giao dịch với cổ phiếu này hay không thôi còn um, rõ ràng ngắn hạn thì chúng ta chưa vội tham gia cổ phiếu này à, trong ngắn hạn đối với NT2 Dạ vâng, à, tiếp theo nhà đầu tư Khánh Huyền có câu hỏi về các cổ phiếu có thể đầu tư của dòng ngân hàng hay là chứng khoán thì như anh Linh cũng có chia sẻ thì một số cổ phiếu tiêu biểu của dòng ngân hàng ví dụ như là cổ phiếu OCB thì đã được trung tâm tư vấn khuyến nghị mua từ giá 27 các anh chị có thể đợi điều chỉnh về vùng giá 27.5 để mua thêm ngoài ra như là cổ phiếu Techcombank một cổ phiếu banh rất là mạnh cũng như là có nền tảng cơ bản rất là tốt như các anh chị cũng biết anh Linh vừa chia sẻ đó là có thể đợi cổ phiếu đi ngang tích lũy và điều chỉnh về vùng 52.5 đến 52 và nếu có dấu hiệu breakout ở vùng 54 thì mình có thể cân nhắc giải ngân ở vùng đấy đối với chứng khoán thì anh Linh có chia sẻ các cổ phiếu như là cổ phiếu Ờ, hiện đang vượt đỉnh như là VND uh, ờ, hay là cổ phiếu FTS hay là cổ phiếu VCI thì mình có thể cân nhắc để đợi các cổ phiếu điều chỉnh các nền giá để có thể giải ngân nằm nhằm có việc ờ, nhằm việc nhằm việc mình có thể mua được cổ phiếu với giá tốt cũng như là có lợi thế về tâm lý à, tiếp theo mình sẽ chuyển sang câu hỏi của nhà đầu tư duy khang về điểm mua mới cho các cổ phiếu TTA và VRE à, VRE thì uh, một vài phiên gần đây VRE cũng khá tích cực đúng không ạ khi mà chúng ta thấy rằng là à, trước đó cổ phiếu này đã đã trong một cái nhịp giảm đã liên tiếp cổ phiếu liên tiếp thiết lập những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đỉnh trước. À, tuy nhiên thì từ à, giai đoạn từ à, giữa tháng à, tháng 7 chúng ta thấy rằng cổ phiếu đã tạo được những cái vùng đáy cao hơn. Đúng không Ta nhìn thấy cổ phiếu đã tạo được vùng đáy cao hơn. Đây, vùng đáy nó vùng đáy này, một đáy này. Đáy sau này cao hơn đó và thiết lập những đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì rõ ràng cái xu hướng ờ, về ngắn hạn của cổ phiếu này thì nó đang đang đang tích cực dần trở lại rồi và chúng ta có nhìn thấy cái dấu hiệu là thanh khoản của cổ phiếu này nó cũng đang dấu hiệu ờ, gia tăng trở lại trong trong một vài phiên giao dịch gần đây thì đây là một cái cũng cũng cũng khả năng quan tâm của cổ phiếu này à, tuy nhiên thì ờ, nếu mà nhìn rộng ra một chút thì chúng ta vẫn thấy rằng là cổ phiếu này nó đang trong một cái vùng anh chị để nhìn nếu chúng ta nhìn rộng một chút ấy, thì cổ phiếu này đang vẫn đang trong quá trình mà hồi phục trở lại thôi và cái cái, cái vùng này là vùng đỉnh quanh 36 đến 38 ấy này là cái vùng cản rất mạnh của cổ phiếu này trong à, trong trong thời gian tới đúng không ạ? Ờ, và à, nếu mà giao dịch ở VRE thì linh nghĩ rằng là cái vùng quanh 30 31 này, này đang là cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể quan sát trong cái à, cái cái các viên điều chỉnh sắp tới nếu cổ phiếu có về lại vùng này và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận tăng giá trở lại từ vùng giá này bởi vì chúng ta thấy rằng nó thứ nhất nó là vùng hỗ trợ rất là mạnh cái hai là nó là cái đường trung bình động của 20 20 phiên này khi mà trước đó nó cũng đã khá là tôn trọng cái đường này thì chị có thể quan sát diễn biến giá quanh cái vùng giá 31 này này để chúng ta có thể tìm cái cái điểm mua vào cổ phiếu này và tất nhiên khi mà chúng ta đã tìm mua ở vùng giá này chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ lên những cái vùng giá nó nó nó xa hơn vùng địch xa hơn đâu đó quanh vùng giá 36 38 này chính là cái vùng giá cái giá mục tiêu nếu chúng ta có tham gia giải ngân lại đâu đó quanh vùng giá 30.5 31 thì là cái vùng mà anh chị có thể cân nhắc đối với cổ phiếu ờ, VNE này à, tiếp theo là cổ phiếu gì cô nhỉ TTA à, TTA là một cổ phiếu này về um, trong ngành năng lượng đúng không ạ xây dựng về năng lượng thì trước khi phân tích về TTA anh chị sẽ thấy rằng gì ạ à, trong ờ, trong trong lịch sử cổ phiếu này đã có những cái cái cái cú giảm rất là mạnh đây tăng bao nhiêu gần như là giảm trở lại hết bấy nhiêu à, thì thông thường những cổ phiếu này thì ờ, nó sẽ không có nhiều tính thị trường đâu anh chị vì là trong chúng ta nhìn lại lịch sử cổ phiếu này chúng ta thấy những cái biến động nó khá là lớn và nếu chúng ta giao dịch trong ngắn hạn đối với những phiếu này đặc biệt là anh chị mới tham gia thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có tính yếu có yếu tố thị trường tốt hơn để chúng ta tham gia bởi vì nó sẽ sẽ sẽ bớt được cái rủi ro cho anh chị còn nhìn thuần về góc độ về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ cổ phiếu này đang có một cái đỉnh ngắn hạn quanh vùng giống 19 này này là thứ nhất cái thứ hai là sau khi vượt được cái vùng à, à, vùng vùng vùng à, đâu đó quanh cái 16.5 này, này thì cổ phiếu đang có trong quá trình test trở lại thuận về góc nhìn kỹ thuật thì cổ phiếu đang test lại cái vùng giá 16.5 này cái vùng mà trước đó cổ phiếu đã vượt qua à, và hai cái phiên giảm ngày hôm nay thì có khối lượng cũng không không không không thực sự lớn so với ờ, cái phiên tăng trước đó do đó nếu mà nhìn thuần về góc độ kỹ thuật ý, thì anh chị có thể ờ, quan sát cái vùng quanh 16.5 này, nếu một trong vài phiên sắp tới cổ phiếu có về lại vùng này và có một tín hiệu xác nhận tăng giá trở lại dụ một cái nến xanh xác nhận tăng giá vùng này thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mua vào cổ phiếu này à, cho một mục tiêu hướng tới cái vùng giá quanh uh, 78.5 19 đấy này thì đấy là cái cái cái à, và chúng ta đặt cắt lỗ dưới cái vùng giá này nếu nó bị vi phạm thì đấy là cái kế hoạch giao dịch à, cho cổ phiếu TTA à, về thuần về công trình kỹ thuật còn cá nhân linh linh nghĩ rằng là nếu anh chị nào mà mà mà mà mới tham gia chúng ta cũng cũng nên nên hạn chế giao dịch những cổ phiếu mà nó đã có những cái cái lịch sử giao dịch nó khá là biến động khá là mạnh bởi vì cái rủi ro đi kèm nó cũng khá lớn cho những anh chị mà mới tham gia Vâng, uh, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó là câu hỏi về của nhà tư của nhà đầu tư Diễm My cho điểm mua cổ phiếu Liên Việt Postbank và cổ phiếu PC1 ạ. Uh, ờ, PC1 hôm nay là phiên uh, tăng tích rất tích cực. Nó là cái phiên mà cổ phiếu cũng chi trả cổ tức của của PC1. Um, nếu chúng ta nhìn dài hơn một chút về PC1 thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đã chính thức đã vượt địch mọi thời đại đúng không ạ? Cổ phiếu đã có những cái à, bốn cây tháng bốn tháng liên tiếp tăng giá, duy trì tăng giá và khối lượng giao dịch cũng tăng trưởng khá là mạnh trong trong 4 tháng gần đây đúng không ạ? Thì đấy là cái góc nhìn về mặt à, dài hạn của cổ phiếu này. À, tuy nhiên thì nếu anh chị nhìn về à, về về ngắn hạn ấy, thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Chúng ta thấy trong cả một quá trình mà cổ phiếu này đi lên ấy, khá là khó để chúng ta tìm được điểm mua ngắn hạn trong phiếu này khá là khó bởi vì nó thường thường nó sẽ tạo đáy khá là nhọn anh chị đây ví dụ đây là một cái đáy khá là nhọn rồi đây hay đây cũng thế khá là nhọn do đó thì cổ phiếu này nó sẽ nó sẽ phù hợp hơn cho những anh chị mà mà view theo cái trường hào chiều cái cái cái chiều hướng là chúng ta đầu đầu tư nhiều hơn ở cổ phiếu này còn đầu cơ ngắn hạn thì chúng ta phải tìm được cái điểm đủ tốt để chúng ta có thể quản trị rủi ro ở cổ phiếu trước khi chúng ta nghĩ đến việc chúng ta mua vào cổ phiếu đúng không ạ thì uh, cổ phiếu này chúng ta thấy nó đang có một cái vùng giá đây đang ở cái vùng giá này cái vùng mà đâu đó quanh vùng giá 34 đến 34.5 là cái vùng mà chúng ta thấy gì ạ thứ nhất đó là cái đường trung bình 20 à, phiên bởi vì trong lịch sử cổ phiếu này nó cũng đã khá là tôn trọng trong cái nhịp vừa rồi nên chị thấy cứ mỗi lần chạm này thì bật điều bật tăng trở lại thì đây đang đang cho thấy rằng cổ phiếu này nó nó khá là tôn trọng cái trung bình động 20 phiên đó cái thứ hai nữa là nó cũng là cái vùng mà hội tụ có rất nhiều cái chân nến trước đó đây chúng ta đến điểm thấp nhất cái chân đến trước đó và bật tăng trở lại đúng không ạ thì đây là cái vùng vùng vùng mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào nếu có điều chỉnh của cổ phiếu này trong thời gian tới à, chúng ta cố gắng mua gần cái vùng hỗ trợ để cái rủi ro ngắn hạn chúng ta nó sẽ giảm bớt đi đúng không ạ bởi vì lịch sử anh chị thấy nếu chúng ta cứ mua đuổi những cái phiên nó tăng mạnh như này thì thường thường sau đó nó đều trả ngược trở lại rất khó để chúng ta có thể mua vào những cổ phiếu mà nó ở những cái cái sau cái phiên nó đã tăng này cổ phiếu này nó chỉ phù hợp cho anh chị mua ở những cái vùng hỗ trợ thôi tức là chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu nó xác nhận giá tăng bằng vâng, cái nến tăng điểm cái nến xanh này, này ở những vùng vùng hỗ trợ để chúng ta mua vào thì nó là một cái cái phương án nó hợp lý hơn đối với cổ phiếu này chứ cổ phiếu này chúng ta mà giao dịch uh, theo kiểu vượt địch thì nó cũng khá là khó bởi vì là cổ phiếu này nó cái cái cái, cái giao dịch ngắn hạn của nó chị thấy cái nhịp tăng của nó khá là ngắn chỉ một hai phiên để em dụ một phiên này thậm chí ở những tích cực đây nó chỉ đến ba bốn phiên thôi đúng không ạ sau đó nếu chúng ta mua đuổi một phiên thì chúng ta đã bị bất lợi mặt giá rồi nên chúng ta cố gắng mua những cổ phiếu này ở những vùng điều chỉnh như linh về giao đổi anh chị quanh vùng giá 34 34 năm thì nếu anh chị quan tâm đến cổ phiếu này anh chị có thể cân nhắc ở vùng vùng đó thì anh chị mua vào cổ phiếu ờ, Liên Việt Liên Việt thì phiên ngày hôm qua là cái phiên cũng khá là tích cực của của cổ phiếu Liên Việt khi chúng ta thấy rằng là ờ, chính thức breakout khỏi nếu anh chị ờ, theo cái trend cái chéo này thì cổ phiếu đã chính thức breakout khỏi cái cản cái cản chéo này rồi đúng không ạ Liên Việt này thì giai đoạn vừa rồi thì nó cũng hay cũng giống như là công thương thì là một trong những cổ phiếu mà yếu nhất của dòng banh trong giai đoạn vừa rồi khi mà nó liên tục thiết lập những cái đáy sau thao thâm này trước đúng không ạ nhưng mà giai đoạn gần đây thì cổ phiếu đã đã đã hình thành được hai cái hai hai cái đáy này hai cái đáy chị đấy hai cái đáy đúng không ạ và phiên ngày hôm qua là phiên nó vượt qua được cái cái cái vùng này cái vùng mà cái vùng giá quanh 22 là cái vùng mà trước đó nó đã đã hồi phục và bật chạm trở lại đúng không ạ để chúng ta nhìn thì nó đâu đó nó giống như cái mình mô hình chữ bích kép chị đó thì um, cái cái vùng cản tiếp theo của cổ phiếu này nó sẽ đâu đó nằm ở quanh vùng giá 26 đúng không ạ? Thì ở cổ phiếu này chúng ta sẽ hoàn toàn có có thể chúng ta cân nhắc chúng ta chờ một cái nhịp cái nhịp điều chỉnh cổ phiếu nó về lại những đâu đó quanh cái vùng giá 22 2.5 này. Quanh quanh cái vùng này. Để anh chị có thể à, cân nhắc anh chị à, mua vào cho cổ phiếu này trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì Linh có lưu ý một chút là cổ phiếu này chúng ta nhìn nhận ấy, thì nó vẫn đang là trong một cái cái cái vùng mà trước đó là có nhịp giảm quá là mạnh. Do đó thì nếu được tức là nếu anh chị mà mà lựa chọn theo cá nhân linh ờ, khuyến nghị thì anh chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó nó đang giao dịch gần cái vùng đỉnh thậm chí những cổ phiếu đã vượt đỉnh thì khi đó cái dòng tiền nó sẽ vào mạnh mẽ hơn và cái cái mức độ tăng giá của, của cổ phiếu ấy, mà chúng ta kỳ vọng ấy, nó sẽ sẽ lớn hơn rất nhiều so với những việc chúng ta giao dịch cổ phiếu ở những cái vùng vùng đang ở những vùng vùng vùng đáy đang vùng đáy sau một cái nhịp giảm rất mạnh của cổ phiếu thì đó là cái cái cái chia sẻ của linh về cổ phiếu liên việt thì cái đó thì anh chị có thể cân nhắc về vùng giá 22 ừ. đến 2.5 trong phiên sắp tới à, và cái mục tiêu chúng ta sẽ kỳ vọng cho cổ phiếu này nó sẽ nằm ở vùng ha, vùng giá đầu đỏ quanh 26 thì đó cũng là một cái cái cái à, tuy nhiên thì trạng thái chúng ta là trạng thái chúng ta mua trong quá trình cổ phiếu hồi phục đó anh chị nhé do đó nếu mà chúng ta có sai thì anh chị cũng chủ động cũng phải chủ động để chúng ta uh, cắt uh, cắt lỗ nếu chúng ta cổ phiếu đi ngược lại với kỳ vọng của chúng ta. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi với Linh với nhận địa điểm mua cho cổ phiếu PC1 cũng như là liên về Postbank. Ờ, phần chia sẻ vừa rồi của anh Linh cũng đã là phần cuối cùng của chương trình nhịp đập thị trường ngày hôm nay. Em xin phép được để lại đường link đến với uh, trung tâm tư vấn. Ở đây các anh chị có thể thấy thấy trên phần chat đó là m.me gạch tư vấn viên direct. Với những câu hỏi chưa được trả lời ngày hôm nay thì các anh chị có thể vui lòng tiếp vào đường link và có thể tương tác với các chuyên gia của trung tâm tư vấn trên đấy để mình có thể được giải đáp những cái thắc mắc cũng như những câu hỏi về những cổ phiếu cơ hội đầu tư của mình ạ. Trước khi được kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ về những khóa học hiện tại của bên direct thì ngoài khóa học trực tuyến đi trade đó là cái khóa giúp các nhà đầu tư có thể nhận được chứng chỉ trader pro giúp mình có thể nâng cao khả năng giao dịch ra thì VNREX hiện tại cũng đã có các, các khóa học khác đó là khóa đi go live khóa sẽ giúp các nhà đầu tư hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân với mô hình thấp tài sản của VNDirect khóa học đi go đi stock giúp nhà đầu tư có thể học cách có thể nghiên cứu và thấu hiểu doanh nghiệp cũng như là tự tin đưa ra cái quyết định đầu tư của mình ngoài ra đó là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp giúp các nhà đầu tư có thể tự trang bị các kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và tự tin đưa ra quyết định đầu tư cũng như là khóa cuối cùng là khóa đi go đi well là giúp các nhà đầu tư có thể trang bị không những kiến thức mà là cả các cái công cụ giúp các nhà đầu tư có thể tự hoạch định kế hoạch quản lý tài chính cá nhân cũng như là tư duy một cách uh, hệ thống trong việc đưa ra quyết định đầu tư của mình anh chị có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở bên phải màn hình để có thể tìm hiểu thêm về các khóa học đầu tư của VNDirect ạ.